Xin kính chào các anh chị đến với kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai à, Hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2021 Cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai gửi đến báo giá xe cho các anh chị à, khách hàng cũng như các anh chị cộng tác viên à, nắm thêm về số lượng xe đang có tại cửa hàng ô tô Lân Ngọc Đồng Nai số điện thoại 0919 24 3566 cửa hàng nằm tại xã Sơn Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai chuyên mua bán trao đổi các dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 4 chỗ ngồi cho đến 9 chỗ ngồi và giá tiền dao động từ 50 triệu cho đến 500 triệu đồng. Xin mời các anh chị xem tham khảo chiếc xe 63A 09838 chiếc Mitsubishi Xpander năm sản xuất 2018 chiếc xe gia đình chạy cực kỳ riêng giá tiền cửa hàng gửi đến các anh chị là 500 triệu tròn anh chị nào có nhu cầu xem và tham khảo thì gọi cho cửa hàng Lân Ngọc Đồng Nai nhé 0919243566 hiện tại thì chiếc xe đang đậu tại cửa hàng ở đây à, xe hôm nay về rất nhiều cửa hàng quay hôm nay à, buổi sáng nay cửa hàng sẽ quay trước hai chiếc và còn một số xe ở ngoài kia thì đang rửa sau khi cửa hàng à, à, rửa xong sẽ cho quay lên cho các anh chị nha chúng ta xem chiếc xe này thì đầu tiên nhất thì chúng ta đậu hơi chật nha hơi chật các anh chị chỉ xem được à, hơi chật tại vì à, đây xem đầu đuôi hơi chật đó. anh chị nào muốn mua cho à, anh em bạn bè người thân cũng như mua cho gia đình hoặc mua cho mình xài thì cứ à, gọi cho cửa hàng Lân Ngọc số 0919243566 nha đó. xe rất là đẹp các anh chị có camera da yeah, camera hành trình đều đầy đủ hết nha đó, hai camera cho xem cái gầm rất là mới nha anh chị xe này thì mới cực kỳ luôn này bánh xe cua chưa chạy nữa các anh chị bánh xe cua chưa chạy nữa trong nội thất thì keo chỉ thì phải riêng trăm phần trăm hết rồi nha các anh chị nha đời này giá này độ tiền này là phải riêng hết chứ không có thể nào nói là tạm tạm được nha vậy đó là cực kỳ chắc à, 500 triệu nha các anh chị anh chị à, này xe này cũng khá là rộng á chứ à, đi cũng ngon á 8 chỗ ngồi như vậy là hợp lý á rất đẹp cực kỳ chất các anh chị ạ cực kỳ chất cái số điện thoại cửa hàng 0919 nha 243566 nha các anh chị 919 243566 vỏ mới vỏ mới can vỏ theo xe còn mới can nha các anh chị chưa thay vỏ nha đây chúng ta xem cái bảng này mức tiêu thụ nhiên liệu nè à, 6,1 lít 100 cây số nè ngoài đô thị là 7,4 nè lít nè đó trong đô thị chứ rồi bình quân là khoảng 7 lít đi ha trăm cây 7 lít rồi ở ngoài đô thị chạy đường trường là 5 5,3 à, số thông số của nhà sản xuất xe này cực kỳ riêng nha các anh chị nha cực kỳ riêng rất là đẹp nha anh chị có số điện thoại cửa hàng Lân Ngọc là 0919 nha 243566 số Zalo nha các anh chị các anh chị à, có nhu cầu mà làm à, cộng tác viên bán à, kiếm thêm thu nhập cùng Lân Ngọc Đồng Nai thì chúng ta truy cập vào YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai nha trời ơi xe nổ máy như tắt rồi các anh chị nổ máy như tắt luôn á máy lạnh lên luôn rồi cái này không cho mở nhạc nha các anh chị mở nhạc là vi phạm bản quyền của youtube nha xe rất là đẹp à các chị nhìn tay số tay uh, cốp à lưu ý là cửa hàng luôn tiện các anh chị cộng tác viên bán xe phụ nha không cần phải bỏ vốn bỏ công nha cửa hàng sẽ cung cấp xe các anh chị bán cách làm rất đơn giản nha chúng ta chia sẻ video trên ờ, YouTube của ờ, như thế này cửa hàng Đặng Ngọc đang quay nè chia sẻ trên trang cá nhân Zalo Facebook của ờ, mình và thế là bán thôi xe chạy mới có 50 ngàn các anh chị nha mới có 50 ngàn thôi à Vỏ rin còn theo xe nha bốn cái vỏ rin theo xe Xe rất là đẹp Nghe nhạc Tay lái các anh chị nhìn nè Mới can xà beng luôn Nút bấm nè Đó Truy cập vào youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai Rồi chúng ta chia sẻ video à, Trên Zalo Facebook Lưu ý là hàng tháng cửa hàng về tới 450 chiếc xe nha các anh chị 450 chiếc xe Các anh chị xem à, video của Lân Ngọc Đồng Nai các anh chị lưu ý là nhớ bấm vào cái nút đăng ký ở dưới góc phải màn hình để cập nhật được xe mới của cửa hàng vì hàng tháng cửa hàng về rất là nhiều xe nha về 450 chiếc các anh chị nhớ bấm đăng ký để cái à, cái à, tin nhắn sẽ gửi thông báo về cho các anh chị biết là hôm nay lại có xe mới về cho nên các anh chị khỏi phải à, kiếm xe ha còn là cái máy nổ máy đang nổi các anh chị cực kỳ êm luôn phải nói dòng này máy nổ nghe ghiền thiệt á êm hơn à, các à, xe du lịch bốn chỗ luôn các anh chị cực kỳ êm nha mới chạy 50 ngàn nha các anh chị nha mới chạy 50 ngàn các chị thấy máy đang nổ không à? đó máy đang hoạt động á không biết xe nổ máy á à? quá trời êm luôn Rồi lưu ý số điện thoại cửa hàng Lân Ngọc nha 0919 243566 nha Hiện nay cửa hàng về rất là nhiều xe nha các anh chị Về rất là nhiều xe Đây Các anh chị nhớ bấm đăng ký để cập nhật xe mới liên tục của cửa hàng Anh chị nào thích bán xe cùng Lân Ngọc Đồng Nai thì chúng ta chia sẻ nha chia sẻ video chúng ta cùng bán với Lân Ngọc Đồng Nai đó. rất là nhiều xe rồi truy cập vào YouTube bấm nút đăng ký góc phải màn hình nha YouTube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai chúng ta đăng ký góc phải màn hình sẽ cập nhật được rất nhiều xe của cửa hàng đây quay tổng xe lượt bên ngoài Rồi cái dàn đèn nhìn đã các chị Đèn cản Cái xe này cực kỳ rin các anh chị Rin phải nói là cực kỳ rin mới chạy 50 ngàn Bỏ theo xe đó các anh chị nha Chưa thay nha Bỏ theo xe chưa thay Rất là đẹp luôn Đó Cực kỳ đẹp cực kỳ đẹp chiếc xe cực kỳ đẹp đây các chị xem tại bãi cửa hàng Lân Ngọc còn có mười mấy 20 chiếc nha 20 chiếc Innova đủ loại từ đời 2006 cho đến 2016 17 cũng có nha à, rất là nhiều xe các anh chị vui lòng xem liên hệ trực tiếp qua số Zalo 0919 243566 là cửa số của cửa hàng Lân Ngọc Đồng Nai cũng như là các anh chị sẽ tham khảo được nhiều dòng xe hơn tại kênh youtube ô tô Lân Ngọc Đồng Nai bằng cách chúng ta bấm vào đăng ký góc phải màn hình sau khi chúng ta có bấm đăng ký thì à, cửa hàng sẽ gửi tin nhắn qua à, tin nhắn cho các anh chị biết là có xe mới nha vì hàng tháng cửa hàng về tới 4-50 chiếc lận anh chị nào muốn xem xe mới của Lân Ngọc Đồng Nai cũng như là muốn cập nhật xe để mà có bán cùng với Lân Ngọc thì chúng ta chỉ việc đăng ký vào góc phải màn hình rồi chúng ta bấm chia sẻ sau khi chúng ta bấm đăng ký và chúng ta chia sẻ thì bạn bè của các anh chị biết các anh chị có nghề bán xe và sẽ gọi ra à, trực tiếp cho các anh chị nha lưu ý số zalo lân ngọc 0919243566 nha à đây còn một mớ xe ở dưới kho đang dọn đang vệ sinh cho các anh chị rồi cửa hàng quay sơ lược à, thôi chút nữa sẽ rửa xong hai chiếc sẽ quay tiếp anh chị nhớ bấm nút đăng ký trước khi cấp máy nha dưới góc phải màn hình nha anh chị nào bán xe thì chúng ta chia sẻ luôn và nhớ số Zalo Lê Ngọc 0919243566 và à, nhớ là cái à, à, nút đăng ký dưới góc phải màn hình đó các anh chị à, hàng tháng cửa hàng về rất nhiều xe các anh chị đăng ký kênh sẽ thông báo và gửi số điện thoại à, gửi số xe tới các anh chị liền nha xe hiện tại ngày bãi còn rất nhiều từ 206 cho tới 2000 lẻ à, 15 16 Innova giá tiền đủ mọi giá tiền nha đây à, chúc cho các anh chị cộng tác viên tháng này truy cập được nhiều xe và bán được nhiều xe hơn tháng trước nha và thu nhập khá nhiều à, cảm ơn các anh chị bỏ chút thời gian quý báu xem cửa hàng quay phim cửa hàng nằm tại xã Xuân Quế huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai số Zalo 0919243566 cửa hàng à, sẽ cung cấp xe cho các anh chị cộng tác viên bán à, trong tháng này cực kỳ nhiều luôn đang về hàng rất nhiều rồi Xin chào các anh chị nha Chúc các anh chị vui khỏe và hẹn gặp lại xe sau